giang rộng cánh có bay ơi quê hương ấm câu hò xứ nghệ hết dần rồi thương năm tháng vẫn ngọt chơi góc bể vẫn nghe mẹ ru những lời mẹ hát nhiều ví dặm quê mình dịu ngọt một miền quê cứ chiều về nắng vàng trái che xanh hương hoa cau mùa nắng hạ làn khói làm chiều làn tỏa khắp làng quê sao mà yêu tha thiết bao năm đi xa nơi chân trời gọc thơm nấu cắn ngược dòng gió lồng bên lỡ bên bồi sống chờ nắng phù sa nhớ mùa về lúa vàng ngả men say câu hò đêm trăng tiếng chạy khuya gà gáy nước chè xanh hương hoa cau mùa nặng hạ làn khói làm chiều làn tỏa khắp làng quê mẹ hiền ơi con đi sao nó được về mắt đỏ nhớ mẹ hiền nhớ lắm một miền quê nhớ mẹ hiền nhớ lắm một miền